Bước 1. Mở trình duyệt web Bước 2. Nhập trang web miniworldgame.com Bước 3. Bấm vào nút Google Play hoặc các em cũng có thể bấm vào nút Official APK cũng được nhé. Bước 4. Bấm vào nút Download Sau đó Bấm vào file vừa tải xuống Cài đặt Chờ một tẹo nha để cho game được tải xuống Bây giờ thì các em có thể mở game lên Đăng nhập vào tài khoản của mình và chơi là được rồi Trời Chạy chạy chạy chạy Khoan khoan yên, tâm em à Tôi tôi sẽ chọi thuốc đó Chết đi Nó nó, nó đang nó đang bị chết rồi He he chết đi Ui Wow Ê nó đẻ đấy chứ sao không ui zombie con kìa ui chết rồi giáo sư ơi cứu con với giáo sư ơi chạy đi giáo sư chạy đi chạy đi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy Ồ ờ.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 một ngôi nhà màu trắng rất bình thường không có ngói và có rất nhiều cửa sổ thì nó lạ lùng dễ sợ luôn cái nhà ấy đâu mà kỳ vậy ta Trời, ai xây vậy Bà bà bà không biết rồi Cái này thật ra không phải là cái nhà đâu Mấy bạn fan ơi mấy bạn có biết không Thật ra đây không phải là một căn nhà bình thường đâu mấy bạn Mà cái căn nhà này chính là một cái phòng thí nghiệm khoa học Và trong đây có một ông giáo sư cực kỳ giỏi luôn Và ngay bây giờ mình sẽ dẫn mấy bạn cùng với lại Sammy đi thăm ông giáo sư này nha Ông giáo sư này chính là gọi là bạn của mình đó nha Ok đi thôi qua đây Sammy Qua đây qua đây vô đây vô đây Đó Đi đâu vậy Vô đây vô đây Đẹp chưa bà thấy xung quanh đây đẹp không Wow ấy có con heo nè cưỡi nghèo ôi bậy bậy bậy xuống xuống đi leo xuống leo leo xuống leo xuống leo xuống bà bà sai rồi đây không phải là con heo đâu nè không thấy hả ông này tên là heo ú đây là giáo sư đó cái gì trời ông thì tôi bị ông lừa tôi ông lừa tôi nghĩ sao con heo xấu xí này bạn nghĩ sao là, là giáo sư ông nghĩ nó biết nói không nó nói nói coi nói, trời nói, ơi bà không biết rồi ông giáo sư này ông biết nói chuyện á nha nhưng mà khi mà tôi quay video ông mới nói chuyện thôi chứ người bình thường không nghe được ông nói đâu Ồ, đây giáo sư ơi ra ra đây đây đây đây tôi dùng cà rốt để tôi dụ giáo sư lại nè giáo giáo giáo, sư giáo sư lại đây lại đây đây ông ơi bị bị lát hả nè à, Ôi hồi nãy bà bà bà thiệt là bà sai lắm luôn á Bà dám leo lên đầu của giáo sư bà ngồi Bà biết ông giáo sư này cực kỳ giỏi không Ông thông minh lắm đó không phải là heo là ngu như heo luôn nha Ông thông minh lắm Trời luôn á Sao tôi mà biết được rồi bây giờ ông ông Bây giờ tôi vẫn chưa tin Bây giờ ông phải làm gì đó để tôi tin Ông này là giáo sư đi Trời okay. ai tin được bây giờ Trời được thôi được thôi giáo sư ơi à, tôi tôi tôi nói ông nghe nè hồi hồi, hồi nãy tôi tôi tôi dẫn sammy cùng với mấy bạn fan vào trong đây để thăm ông á nhưng mà sammy với mấy bạn fan không tin ông là giáo sư ông hãy thử nói cái gì đó coi bây giờ mấy thằng nhóc này thật là lao quá hả Không tin ta là giáo sư sao Ta là giáo sư giỏi nhất vùng này đó nha Đó bà nghe gì chưa bà nghe gì chưa Giáo sư tôi mới nói đó Trời ơi, đây không phải là heo thành tinh, đây là giáo sư ổng biết nói chuyện nhưng mà ổng ổng ổng ổng không hại người đâu ổng ổng là người bình thường ổng không hề gọi là ác ác độc hay gì đâu chị, chị, cho, cho cho tôi hỏi đi tại sao người ta gọi là giáo sư là những người gọi là to con lực lượng tại sao lại biến thành con heo vậy ông ơi Nguyễn hả bà không biết hả mấy bạn có biết lý do vì sao mà ông giáo sư này lại bị biến thành con heo không là do là một hôm á ông giáo sư heo ú của chúng ta ổng đã chế tạo một cái loại thuốc và ổng uống vô cái tự nhiên vô tình ổng biến thành con heo luôn không hiểu lý lý do vì sao luôn ôi trời mưa tiêu rồi Ok rồi trời mưa nè Trong lúc trời mưa tôi sẽ kêu giáo sư biểu diễn cho bà coi Giáo sư ông hãy làm cho hết mưa đi ông Làm làm đi làm đi nhanh lên giáo sư Nhanh lên làm cho bà tâm phục khẩu phục với giáo sư Nè thấy không ông, ông, ông, ông đi ông phù phép nè Đó hồ biến nè Đó thấy chưa Hết mưa luôn kìa ghê chưa Ông lắc thổi màu hết mưa luôn Đúng rồi Ờ mấy bạn ơi mấy bạn thấy giáo sư heo ú có giỏi không Ông chỉ gọi là phù phép tí thôi là coi như là hết mưa luôn Quá ghê luôn Sammy sợ ổng chưa Trời ơi, tôi nể luôn á. Trời ơi, ông này có phép luôn hả? Bởi vậy tôi mới nói bà nghe nè, từ bây giờ bà bà phải gọi ổng là là là sao ta là là giáo sư nghe chưa? Không được gọi ổng là con heo nghe chưa? À, à ok ok, xin chào giáo giáo sư. Ủa con xin lỗi nha, con không biết. Trời ơi, con tự con, uh, chủ là con heo. Trời xin lỗi xin lỗi. Ôi giáo sư ơi, giáo sư giỏi quá luôn á trời. Bây giờ bạn bạn của con nó tâm phục khẩu phục giáo sư rồi đó. Ây giờ có gì đâu hả Trời ơi là trời ta giỏi thiệt mà <laughs> Ôi ơi là trời thấy chưa thấy chưa Giáo sư tôi biết nói chuyện luôn nó ghê chưa ghê chưa Rồi ok À ok nữa tôi nói bà nghe nè Còn cái này hay lắm nè Đi theo tôi Bà thấy cái này là một cái bức tranh bình thường đúng không Nhìn nè Đúng rồi bức tranh mà Đúng rồi nhưng mà bức tranh này chúng ta có thể đi xuyên qua được Hey Đó Ôi Phong Phong Phong Phong Phong Phong, Phong tự biến mất rồi What Qua đây qua đây Qua qua đây qua đây qua đây Ôi ôi ông đây hả Ồ bà thấy gì đây không Nè xin giới thiệu bà đây chính là căn hầm bí mật của giáo sư heo ú á Ôi khoan từ mình đóng cửa lại đã xuống đây xuống đây hả giáo sư heo uống say cho ui ui sammy đằng sau lưng kìa ui cái gì vậy ui mấy bạn ơi nhìn kìa nhìn kìa ui ui mấy bạn ơi một con zombie mập địch to đùng luôn nó mập ơi là mập luôn trời ơi trời ơi lực lượng ai gọi mập địch Trời ơi, người ta lật lưỡng mà Trời ơi, mấy mấy bạn ơi, hình như là mấy con zombie nó chơi Minecraft á Nó bị người ta giết hoài à, cho nên nó đi nó đi đến tập game cho nên giờ to con quá bạn ơi Nhìn nó bự ơi là bự luôn á, con này mà đấm mình cái chắc mình chết Ui, nó lại gần mình kìa Ồ, oh, ghê quá ghê quá Khoan khoan, tôi phải lên tôi hỏi giáo sư mới được Cái con zombie này ở, ở đâu ra vậy trời Ôi, giáo sư heo ơi Giáo sư, trời ơi Giáo, giáo, giáo, giáo sư, giáo sư Nè, cà, cà rốt nè lại đây, lại đây Lại đây, tôi hỏi ông này coi Lại đây Rồi, tôi hỏi ông nè Ủa cái con zombie ở bên dưới nhà của ai vậy con zombie đó là của ta chứ ai hả? Do ta sáng chế ra đó Trời ơi, ông bị điên hả? Ông nghĩ sao mà ông lại sáng chế ra zombie? Lỡ zombie giết người chơi sao? Ông ông bị gì vậy trời? Yên tâm đi, ta đã nhốt nó vào rồi, nó sẽ không làm được gì đâu À khoan đã, ở bên dưới đó có mấy cái chai thuốc, ngươi đừng có lấy nha Đó là chai thuốc cây đột biến á, đừng có đụng vô nghe chưa Rồi rồi, trời tôi biết rồi, có mấy chai thuốc à, Mấy chai thuốc hả? Ôi mấy bạn ơi Mình mới vừa nghe ông giáo sư ông nói là ở bên dưới có mấy cái chai thuốc À hình như là ông giáo sư mới vừa chế ra thêm cái gì nữa rồi phải Hay là bây giờ mình xuống đó mình lấy mấy cái chai thuốc đó mình nghịch ta Trời trời nghe hấp dẫn nha Mình nói thiệt với các bạn luôn á Ông giáo sư mà mỗi lần mà ông chế ra cái gì á là mình luôn luôn mình lấy mình mình xài <laughs> Ok bây giờ mình sẽ thử mình lấy thử nha Ôi, Mình làm cái gì Sammy? Bà bị điên hả? <laughs> Trời ơi tôi đang hù ông mà ông sợ chết á Chán sợ luôn ở Sammy tôi nói bà nghe nè Tôi nói bà nghe nè Giáo sư mới vừa chế ra được mấy cái chai thuốc đột biến Bây giờ tôi và bà xuống nó lấy lấy ờ, đem đem đây chơi Đi đi đi đi đi, đi. Ê, Không được đâu Trời ơi ông nghĩ sao vậy Ủa ở đâu ra vậy Ủa, Ủa ông đóng cửa tôi hả à? Tôi không vào được không ơi à đây rồi Ông ơi ông đừng làm vậy Trời ơi nguy hiểm lắm Lỡ ví dụ mà ông biến thành giáo sư heo sao Trời, ơi bà bị gì vậy trời Cái thuốc này á chỉ làm biến độc biến những con quái vật được thôi Ông giáo sư mới vừa nói với tôi nè Đợi tôi xem coi À đây Mấy cái chai thuốc đây rồi Lấy lấy lấy lấy lấy mấy bạn ơi à, Hợp lý chưa Ôi khoan từ Ông giáo sư ông có xuống đây không vậy Mình phải đóng cửa lại Ông giáo sư Ủa, ờ, mà ông xuống á Ông biết cổng biết chưa? Ờ, okay, okay. Ê, Tính ra bà mới vừa nói là tôi đừng có nghịch đó Xong giờ bà bà bà sao bà tự nhiên bà theo phe tôi luôn rồi Trời ơi, tại vì nó không hại con người thôi, tôi sợ lắm vậy. Ờ, ok, mà. nhưng mà ông giáo sư ông bảo tôi là đừng đừng có đụng vào, tôi phải đóng cửa lại cho ông giáo sư ông không xuống đây. Cho ông mà xuống đây ông thấy tôi tôi nghịch mấy chai thuốc ổng là ông, ông chửi tôi chết luôn á. Ok, để coi coi. Chỗ này nè, đố Sammy biết là gì không? Đây chính là một cái khu để chúng ta gọi là thí nghiệm á. Đây từ, tôi cho bà xem nè, mở này ra. Tôi sẽ bỏ vào đây một con zombie. Ai! Ôi, chết chết chết chết. Trời ơi, bà ơi, chạy chạy chạy chạy. Khoan khoan, yên, yên tâm em anh. Tôi tôi sẽ chọi thuốc đó. Chết đi ui nó nó nó, nó chết rồi kìa nó, nó nó đang nó đang bị chết rồi chết đi ui wow. ui nó biến mất luôn rồi ghê thiệt wow cái thuốc này ghê chưa đâu tôi thử lại nha tôi sẽ để con zombie vào đây thử bên trong đi ok ok ok ok rồi bây giờ tôi sẽ lấy cái thuốc độc biến nè tôi chọi vào người nó chọi nè đóng cửa lại rồi tôi coi coi xoay nó xoay ui nó đang nó đang bị giật giật kìa ui ui nó nổ luôn nó biến mất luôn rồi Ôi mấy bạn ơi, vậy vậy có nghĩa là con zombie này đã đột biến không thành công rồi Mình phải làm lại thôi Ok, bỏ vô lại nè Bỏ con zombie vô Chọi thuốc nó Ok Rồi xem xem xem Wow, wow Ui Ui Ui ơi Ui Trời ơi, trời ơi, nổ Nổ không không không thí nghiệm luôn rồi Chết rồi, chết rồi Ui Ui, nó gầm lên kìa Trời ơi, Sam ơi, chết tôi rồi Ui, ủa sao nằm im vậy Ui Ủa sao nằm im vậy Ui Ây da Trời ơi Đây nó đẻ đó zombie con Cứu tôi Ui có sao không Ui zombie con kìa Ui chết rồi à. Giáo sư ơi cứu con với Giáo sư ơi Chạy đi giáo sư Chạy đi chạy đi chạy chạy Chạy chạy chạy chạy chạy chạy